Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ kích hoạt toàn bộ công năng của cơ thể qua phép thở 3 phần hay còn gọi là phép thở toàn phần Về tầm quan trọng của hơi thở tôi xin kể một câu chuyện như sau Có một vị sư phụ nọ Một hôm ông gọi tất cả đệ tử của mình tới và đặt một câu hỏi Theo các người, thứ gì là quan trọng nhất ở trên đời? Một vị đệ tử trả lời, thưa sư phụ, chính là tiền. Có tiền chúng ta có thể mua đất, xây nhà, mua trâu làm được rất là nhiều thứ nhờ có tiền. Vì vậy, tiền là quan trọng nhất. Một đệ tử khác lại phản đối, không, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Có sức khỏe, anh có thể làm ra tiền. Nhưng không có sức khỏe, tiền nhiều cũng chẳng làm gì vì thế sức khỏe mới là quan trọng nhất tiếp đến một vị đệ tử khác lại phản đối không phải tình thân mới là quan trọng nhất không có bố mẹ anh không có trên đời này không có anh em không có họ hàng gốc tích vì vậy tình thân mới là quan trọng nhất cuộc tranh luận diễn ra rất sôi nổi cho đến khi mọi người để ý thấy có một vị đệ tử vẫn đang ngồi điềm nhiên và yên lặng. Mọi ánh mắt đều hướng dồn về anh ta. Mọi người hỏi anh ta, tại sao anh không tranh luận cùng chúng tôi? Vậy theo anh, thứ gì là quan trọng nhất? Lúc này vị đệ tử mới điềm nhiên trả lời. Quan trọng nhất chỉ một hơi thở. Không có hơi thở, anh không còn tồn tại không có hơi thở, anh cũng chẳng có sức khỏe, chẳng quan tâm đến tiền bạc tài chính, cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ đến tình thân. Câu trả lời của vị đệ tử này dường như đã chấm dứt mọi cuộc tranh luận. Vậy chúng ta đã hiểu về sự quan trọng của hơi thở qua câu chuyện trên. Việc tập luyện hơi thở giúp chúng ta có sức khỏe cường tráng. Hơi thở sâu còn giúp chúng ta giải độc cho cơ thể. Trong khi thở nông thì việc giải độc sẽ phải dồn cho các cơ quan khác làm việc nhiều hơn. Về phép thở 3 phần Chúng ta ôn luyện lại phép thở bụng trước nhé Mọi người còn nhớ phép thở bụng chưa? qua thời gian vừa rồi chúng ta đã tập luyện rất nhiều về phép thở bụng phép thở 3 phần thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần thứ nhất là bụng thứ hai là ngực và thứ ba là vai để dồn khí trong cơ thể à, khi hít vào phình bụng ra này giúp cho phổi của chúng ta được giãn nở ép xuống khi chúng ta dồn khí xuống bụng rồi chúng ta tiếp tục đưa khí vào nâng lên phần ngực làm phần ngực nở rộng ra rồi đến khi cảm thấy căng lồng ngực chúng ta tiếp tục hơi dướn người vươn vai lên một chút để không khí sẽ đưa hết lên phần buống phổi ở phía bên trên cơ thể cái phép thở này giúp cho phổi chúng ta được hoạt động hết công suất khi hít đủ sâu chúng ta nên ngưng thở một chút sự ngưng thở giúp cho uh, phổi của chúng ta tạo ra sức ép có áp suất cao hơn tạo ra sức ép làm cho các cơ à, làm cho cơ thể thẩm thấu oxy được tốt hơn và các cơ được khỏe mạnh hơn vậy chúng ta bắt đầu thực hành À, với người chưa quen chúng ta có thể à, hình dung rằng chúng ta hít vào ba lượt một hơi dồn xuống bụng một hơi dồn lên ngực một hơi vươn vai rồi ngưng thở khi thở ra thì chúng ta ghìm cái hơi thở lại thở ra chậm thôi chậm rãi từ từ thả lỏng người thở ra chậm rãi Đến khi cảm thấy thở hết rồi thì chúng ta tiếp tục hóp bụng vào để đẩy hết khí ra ngoài. Và tiếp tục vòng tiếp theo. Khi chúng ta tập phép thở này, kết thúc một vòng, hơi thở chúng ta cảm thấy rối loạn thì chúng ta hãy điều hòa lại hơi thở cho bình thường. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp tục vòng tiếp theo. Rồi ờ, để tôi ngồi xoay ngang cho mọi người dễ hình dung rõ bộ không ta rồi tôi sẽ đưa hai tay sau để nhìn cái bộ cơ thể cho nó dễ nhé đầu tiên này hít vào từ từ phía bụng này tiếp tục hít vào làm giãn lồng ngực này tiếp tục hít vào hơi dướn người lên rồi ngưng thở khi thở ra chúng ta thở ra thật chậm thôi nhé chậm rãi từ từ thả lỏng thở hết rồi thì hóp bụng lại đẩy hết khí ra ngoài rồi tiếp tục vòng thứ hai nếu chúng ta chưa quen thì chúng ta hãy điều hòa lại hơi thở về tư thế ngồi chúng ta có thể ngồi uh, thoải mái một chút miễn là giữ được lưng thẳng nhé ngồi chân trong chân ngoài chân trên chân dưới hay ngồi uh, vắt chéo chân hoặc chúng ta có thể về tư thế ngồi anh hùng tức là ngồi hai lên hai gót chân hai ngón chân cái chạm vào nhau là hai gót chân tách sang hai bên ngồi lọt mông vào giữa hai gót chân cái tư thế này giúp cái cột sống của chúng ta được thẳng tự nhiên mà không cần phải gồng ép mọi người hình dung được không ạ rồi chúng ta lại bắt đầu tiếp tục nhé à, tôi đưa tay ra sau để mọi người dễ hình dung thôi còn chúng ta khi tập thì chúng ta ngồi thoải mái rồi nhé đầu tiên hít vào phình bụng ra này tiếp tục hít vào giãn lồng ngực này tiếp tục hít vào hơi dướng người lên thì vươn hết lên vai này ngưng thở thở ra chậm rãi từ từ thả lỏng cơ thể tiếp tục hóp bụng vào để hết khí ra ngoài rồi với phương pháp thở này mới đầu chúng ta có thể tập từ 1 ờ, đến 3 vòng rồi ờ, dần dần chúng ta sẽ tăng dần lên tuần thứ nhất chúng ta tập khoảng 3 lượt đến 5 lượt thôi tuần thứ hai thì tăng dần lên nếu tuần thứ nhất 3 lượt thì tuần thứ hai 5 lượt tuần thứ ba chúng ta tăng lên thành 7 vòng cứ tiếp tục như vậy sự hít thở sâu sẽ giúp cho cơ thể chúng ta được ờ, giải độc tố hỗ trợ cho việc trị liệu rất là nhiều được rồi xin cảm ơn xin cảm ơn và cảm tạ quý vị chúc quý vị luôn luôn tập luyện hăng say giữ được cơ thể khỏe mạnh tinh thần mẫn tiệp hãy theo dõi và chia sẻ kênh để xem thêm nhiều video tập luyện bổ ích khác